Ok hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá nha anh em à, Thì trong cái video lần này Tiến sẽ tiếp tục nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu tại ngoại Anh Một trận đấu rất là đáng được chú ý cũng như là trận uh, tâm điểm uh, cuối tuần Đó, trận đấu thuộc vòng đấu thứ 30 giữa cái thằng Liverpool với Arsenal nha anh em Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 tối hôm nay đó thì trước khi cái trận đấu này diễn ra tại giải ngoại hạng thì cũng có một cái trận đấu giữa cái thằng uh, Leeds United với cái thằng uh, ờ, Crystal Palace thì trận này được diễn ra vào lúc uh, ờ, 20 giờ tức là 8 giờ tối nay đấy thì tiến cũng đã lên video xong cho anh em trận này anh em có thể vào kênh uh, tiến soi kèo để tham khảo nhé và cũng đừng quên là ấn cái nút đăng ký theo dõi kênh tiến soi kèo và cái kênh tiến bóng đá luôn nha anh em cũng như để lại một cái like cho hai cái kênh của tiến luôn nhé uh, ok thì quay trở lại với cái trận đấu này trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo uh, mà tiếng chọn dành cho anh em ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trước nhá đây thì hiện tại anh em có thấy này nhà cái đã đưa ra các mức kèo như là uh, kèo đồng giữa Liverpool với Arsenal ngoài ra cũng có mã kèo chấp ngược dành cho hai đội Arsenal chấp Liverpool với mức là 0.25 cùng với mức chấp nửa trái đó và Liverpool cũng sẽ chấp Arsenal với mức chấp là 0.25 thì anh em kết mã nào thì vào mã đó thôi đó thích vào đồng thì vòng nếu nếu như mà anh em thích uh, mã Arsenal anh, anh em tự tin và nó giành chiến thắng thì có thể vào mã kèo nó chấp ngược là thằng Liverpool ăn cao hơn tí đúng không anh em thích mã nào vào đó mình chơi trên trang mà rất là chủ động luôn à, còn tài xỉu trận đấu này là 2.75 ba hòa 3.25 cùng với 2.5 cả trận ở hiệp 1 thì hai đội cũng có cái mã kèo đồng đó cùng với cái mã là Arsenal chấp 0.25 trước Liverpool à, còn về tài xỉu hiệp 1 thì có mã một hòa với 1.25 nhé anh em thì uh, tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm ấy nên uh, uh, để để cho tiến có được cái đề xuất từ youtube để cho anh em có thể tham khảo các cái mã kèo này này cho nên hiện tại thì những cái kèo mà tiến đưa lên youtube cho anh em chủ yếu là để uh, tham khảo thôi nha anh em không có gì là chắc chắn ở trong cái uh, uh, video này cả nếu anh em thấy trùng máu hợp ý anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại ok nhá à, thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái mã thẻ phạt cũng như là mã phạt gốc ở cái cuộc đối đầu này nha đấy thì nhìn vào mã phạt cũng như phạt góc anh em có thấy là hai đội này khá là cân bằng nhau đó về uh, uh, tổng số phạt góc cũng là kèo đồng này ở hiệp 1 uh, à, cũng là kèo phạt góc đồng luôn tài xỉu ở hiệp 1 góc á, thì có 4.5 và 9.5 chính là mã tài xỉu góc cho cả chặn nha anh em à, ngoài ra còn có cái mã kèo rất là thú vị như là mã kèo Liverpool phạt góc thứ nhất này rồi Arsenal phạt góc thứ nhất có nghĩa là đội nào sẽ có được một cái quả phạt góc đầu tiên thì anh em sẽ ăn được cái mã kèo đó ok chưa thì chơi trên trang rất là nhiều mã kèo anh em có thể chủ động lựa từng kèo mà mình chơi chứ không phải như chơi bên ngoài qua thầu qua cò mà chỉ có một cái kèo chấp rồi nó còn ăn like anh em mà chơi tàu lao này nọ đâu đó nói chung là rất là phiền khi mà chơi bên ngoài á không những bị mất like mất phí mà còn liên quan đến nhiều cái vấn đề nó phức tạp khác nữa tốt nhất thì anh em không nên chơi qua thầu qua cò làm gì ví dụ như cái mã này mã này kèo đồng Liverpool cùng với Arsenal ăn rất là cao anh em thấy không Liverpool kèo đồng ăn đủ này Arsenal kèo đồng thì ăn 0.92 à, nhưng mà nếu như mà cái mã kèo này mà anh em đưa ra ngoài anh em chơi ấy, thì nó chỉ cho anh em ăn là mã Arsenal là anh em ăn được 8 thôi còn Liverpool ăn cũng tầm ăn 8 hay là ăn 7 ăn 8 này nọ thôi nó nói chung nó sẽ cắn like từ anh em rất là nhiều anh em thắng á, thì nó sẽ ăn được cái like từ anh em từ cái số 4 của anh em anh em thua thì nó chả mắc mát cái gì hết mà nó còn kiếm được cái hoa hồng từ cái số thua của anh em nữa chơi như vậy để làm gì đúng không tốt nhất cứ cầm một cái trang chơi như tiếng đó anh em muốn có được một cái trang chơi như thế này à, thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking đó có thể có cái đó gọi là là chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng ví Momo đấy thì Tiến sẽ hỗ trợ anh em cách đăng ký một cái trang chơi như thế này ok cho anh em anh em chỉ cần đủ cái mục tiêu đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 anh em tìm đến Tiến thì Tiến sẽ hỗ trợ anh em ờ, hết mình nhé còn những anh em nào mà Tiến nói thẳng lòng luôn những anh em nào mà sợ những cái trang này mà nó lừa đảo hay là à, sợ là nạp tiền rút vốn gì không được ấy thì tốt nhất đừng có liên hệ tiếng làm gì mất thời gian nhau đó anh em tin tưởng anh em thích chơi cái trang thì tiếng hỗ trợ anh em anh em cần anh em tin tưởng anh em chơi vậy thì thì ok còn nếu mà anh em sợ quá mà sợ lừa đảo này nọ bị bịp bỏng thì anh em tốt nhất thì đừng có liên hệ làm gì hết đã sợ bị lừa thì liên hệ để chơi làm gì đúng không đó nói thẳng là như thế nhá ok thì tiếng chỉ nói về cái vấn đề mà giới thiệu trang cho anh em vậy thôi tiếng chỉ giúp đỡ những anh em nào mà thật sự muốn chơi trên trang thì tiếng sẽ giúp đỡ anh em hết mình từ cái cách đăng ký cái cách uh, đặt cược cho đến cái cách mà vào cái trang rồi nạp rút như thế nào tiến sẽ hỗ trợ anh em hết luôn nhé không bỏ ai hết đó thì ok quay lại với cái mã kèo này thì trước khi đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em chơi thì anh em phải cùng tiến đảo qua về phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu rất là hấp dẫn này nha anh em đây thì trước tiên nhìn vào cái sơ đồ ra sân uh, dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra thì anh em có thể thấy là cái thằng Liverpool ra sân với cái sơ đồ là 433 với cái bộ ba tiền đạo đó chính là Nunes này đó Gakpo cùng với uh, uh, Mohamed Salah đây là cái bộ ờ, bộ bộ ba khá là quen thuộc của Liverpool ở mùa giải năm nay đúng không anh em còn về Arsenal cũng sẽ ra sân với cái sơ đồ 433 với cái bộ với cái bộ đội hình phải nói là cực kỳ thi đấu cực kỳ cháy mùa giải năm nay luôn đó hàng tiền đạo có Martinelli này cùng với Jesus và Saka còn ở hàng tiền vệ thì một cái hàng tiền vệ phải nói chơi cực kỳ chắc chắn và kiểm soát bóng cực hay luôn cho dù chỉ là những cái tiền vệ trẻ thôi đó Thomas Partey này hay là Odegaard này hay là Thaka này đó những cái cầu thủ cực kỳ chất lượng luôn nha anh em còn về cái hàng tiền vệ bên Liverpool thì anh em thấy này Elliot chỉ có Elliot là còn uh, sung mãn hơn một chút thôi còn Fabinho cùng với uh, Henderson thì toàn là những lão làng đó cũng đã có tuổi rồi nên chắc chắn là sẽ không thể xét về cái thể lực cũng như về cái cái tốc độ thì chắc chắn sẽ không thể mà sánh được với Odorat cũng như bắt tay đúng không anh em đấy thì đây chỉ là cái sơ đồ mà ra sân dự kiến thôi anh em nhìn thêm thì có thể thấy là thằng Liverpool này đây thì thằng Liverpool nó có đến tổng cộng là 5 cầu thủ đang dính chấn thương trong cái cuộc đối đầu này đó còn về cái thằng Arsenal thì cũng không kém anh em có đến 4 cầu thủ chấn thương đó nhưng mà về cái trường hợp của cái thằng à, Encatia thì có thể ra sân trong trận đấu này do đã bình phục chấn thương đó còn về Liverpool thì cái thằng uh, Alcantara cũng có thể ra sân thì Euro này nó cũng đã bình phục chấn thương đấy nhưng đây chỉ là những gì mà chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi không có gì là chắc chắn ở cái sơ đồ này cũng như là cái đội hình chấn thương hết nha anh em đó chưa chắc gì là hai thằng này nó bình phục chấn thương nữa nói nói chung tốt nhất trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ khi mà tiếng nắm được cái đội hình ra sân chính thức ấy biết được cái lối chơi của hai đội có đầy đủ đội hình hay không những cầu thủ nào à, đá chính chơi với sơ đồ nào lúc đó tiến sẽ lựa chọn và đẩy những cái mã kèo mà nó hợp lý hơn nó chuẩn hơn có tỷ lăng cao hơn lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em để vào nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái số vốn ít nhất là một hai củ trở lên năm mười củ 15 củ hay càng tốt vốn càng cao càng đầu tư kiếm lãi nhiều thôi còn vài trăm thì đừng có liên hệ tiếng làm gì nhá tiếng không thể nào giúp đỡ anh em được đấy nói thẳng là như thế à, và cái điều kiện thứ hai để vào nhóm của tiếng là bắt buộc anh em phải có xài cái chuyển khoản có có một cái uh, số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking là chuyển khoản online trực tiếp trên cái số điện thoại trên cái điện thoại di động của anh em ấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo đó để tiến có thể hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang để chơi cũng như đưa anh em vào nhóm một cách mà nó miễn phí tiến sẽ không thu một đồng phí nào khi anh em vào nhóm hết anh em nhớ nhá ok thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng của hai đội này thì về đội chủ nhà đội chủ nhà Liverpool ở cái trận đấu này đang xếp ở vị trí 43 xin lỗi anh em đang xếp ở vị trí thứ 8 với 43 điểm sau 28 vòng đấu với 12 thắng 7 hòa và 9 thất bại này ghi được 48 bàn thắng để thủng lưới 33 bàn còn về đội uh, uh, về đội khách về đội về đội uh, về đội khách Arsenal thì đang đứng đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 72 điểm sau 29 vòng đấu 23 thắng 3 hòa và 3 thất bại ghi được 70 bàn thắng và để thủng lưới 27 bàn thì anh em có thể thấy là cái thằng Arsenal ở mùa giải năm nay nó thi đấu cực kỳ tốt luôn em từ công lẫn thủ phải nói là cái đội hình nó rất là đồng đều đó nó hiện tại có cao hơn cái thằng Man City đến 8 ờ, điểm cách biệt và dù cho thi đấu hơn một trận với Man City nhưng với 8 điểm cách biệt cũng là một cái điểm số khá là an tâm cho cái ngôi đầu bảng tại ngoại hạng Anh mùa này dành cho Arsenal đúng không anh em còn về cái thằng Liverpool thì sao Liverpool thì nó đang uh, nó đang phải rất, rất là vất vả để cạnh tranh một cái vị trí trong cái top 4 ngoại hạng Anh à, ít nhất là vị trí top 5 đúng không anh em vị trí top 5 cũng có được một cái vé dự uh, sơ loại của cúp C1 châu Âu đó hiện tại thì Liverpool nó kém cái vị trí top 5 là với uh, ờ, 7 điểm cách biệt mà thôi nếu như Liverpool làm tốt ở những trận đấu tiếp theo thì chắc chắn một cái cơ hội để nó lọt vào top 5 chắc chắn là vẫn còn nha anh em vẫn còn rất là sáng dành cho Liverpool đó vì dạo gần đây Liverpool thi đấu cũng rất là tốt không đến nổi tệ đã lấy lại được cái phong độ cũng như là cái vị thế của mình đó để mang về những cái điểm số rất là quan trọng cho uh, quỷ đỏ uh, lữ đoàn đỏ đấy thì ok anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hàng này nha đây anh em thì anh em có thể thấy này thằng Liverpool nó có tổng cộng là 3 chiến thắng hai hòa và bốn thất bại ở chín vòng đấu gần nhất riêng cái trận đấu với Fulham thì nó đã bị hoãn lại nha anh em đấy thì tính ở ờ, bốn trận đấu gần nhất thì Liverpool nó đã không biết mùi chiến thắng luôn anh em với ba thất bại và một trận hòa đấy một cái phong độ khá là tệ à, thì sau khi tưởng tưởng gần sau khi mà nó hòa với cái thằng Crystal Palace không không rồi ăn liên tiếp hai trận hai không trước Wolves này và bảy ăn rất là đậm 7-0 trước quỷ đỏ MU ngay trên sân nhà của mình thì tưởng như là nó sẽ lấy lại được phong độ rất là cao anh em và cạnh tranh cái vị trí trực tiếp trong top 4 ngoại Anh nhưng sau đó thì sao sau đó thì nó đã thua liên tiếp 3 trận và mới đây nhất lại hòa trước Chelsea nhưng nói đi cũng phải nói lại những cái trận thua của Liverpool đáng trách nhất là cái trận thua 0-1 trước Bournemouth mệt còn ba cái trận còn lại là hai thua một hòa thì đều là gặp những cái đội bóng mạnh và có phong độ cao thôi nên chắc chắn cũng không thể nào trách thằng Liverpool được đúng không anh em như trận thua 0-1 trước uh, Real Madrid một đội bóng đang có phong độ cực kỳ tốt nè đặc biệt là cái phong độ ghi bàn của thằng Benzema đó chẳng thua tại cúp C1 trên sân Bernabeu Bernabeu đó và tiếp theo đó thì nó phải đối đầu với thằng Man City trên sân ờ, Etihad và phải nhận thất bại với tỷ số 1-4 còn về Man City ở mùa giải năm nay thi đấu phải nó cực cháy thì anh em cũng biết rồi đúng không trận thua này cũng không thể trách Liverpool được đó còn mới đây nhất mới đây nhất thì trên sân nhà của Chelsea thì Liverpool cũng đã hòa Chelsea với tỷ số 0-0 một kết quả có thể là tạm chấp nhận được đó khi mà Chelsea cũng đang rất là cần điểm và có phong độ cũng ờ, không đến nỗi tồi ở những vòng đấu gần đây đúng không anh em còn về Arsenal thì sao Arsenal thì nó ờ, tổng cộng có đến là 7 chiến thắng một hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì uh, xin lỗi anh em uh, ờ, 7 chiến thắng hai hòa và chỉ nhận duy nhất một thất bại mà thôi ở 10 trận vòng uh, 10 trận gần nhất trên uh, mọi đấu trường đó thì cái phong độ của Arsenal cũng cực kỳ tốt lên em tính ra tính ra là nó đã bất bại chín trận liên tiếp trong uh, cái uh, cái trận đấu chính thức ấy, anh em không tính hiệp phụ không tính penalty á. đó riêng cái trận hòa 1-1 này nó đã bị lội do thua trên cái chấm penalty mà thôi đấy thì nói chung xét về tất cả thì phong độ của Arsenal vẫn đang là nhỉnh hơn và và có phong độ cực kỳ tốt thi đấu là cả công lẫn thủ đều rất là hay khi mà so với thằng Liverpool thì chắc Liverpool không có giá để đối đầu với Arsenal ở thời điểm hiện tại đâu anh em nhưng với cái trận cầu cực kỳ là quan trọng này đặc biệt là sao đặc biệt là cái thằng Liverpool nó đang rất là cần điểm để đua cái vị trí top 4 cũng như top 5 đó cho dù Arsenal cũng là một đội bóng đang rất là là là muốn ờ, thắng ở trận đấu này đó để giữ nguyên cái vị trí trên ờ, top 1 ờ, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh đó để bảo vệ cái ngôi vương của mình ở mùa giải năm nay thì chắc chắn là trận đấu này sẽ rất là nảy lửa luôn nha anh em đó sẽ rất là cháy luôn cả hai đội đều có những cái mục tiêu riêng của mình đó thì với cái phong độ tiếng như vừa nói tiếng sẽ cho anh em đảo qua thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội đây thì dù cho cái thằng Liverpool này anh em thấy này Liverpool nó đã thua Lê thua tổng cộng là 3 trận à, ba trận đấu gần nhất đó và một trận hòa trước Chelsea thì tất cả bốn trận này đều là những cái chuyến làm khách đầy khó khăn của của Liverpool nha anh em. Đó cả bốn trận không biết một chiến thắng đều trên sân khách thôi. Và xem về cái phong độ trên sân nhà thì Liverpool cũng làm khá là tốt. Thì sau khi để thua 2 năm trước cái thằng Real Madrid tại lượt đi cúp C1 thì nó đã có hai trận thắng liên tiếp như Tiến đã nói từ đầu. Đó 2-0 1-7-0 trước Wolves với MU. Thì đến bây giờ uh, Liverpool mới có thể trở lại sân nhà Anfield của mình để thi đấu và đón tiếp Arsenal một đội bóng có phong độ cực kỳ cao chắc chắn là sẽ rất là hấp dẫn ở cái cuộc đối đầu này đấy còn về Arsenal thì khi mà làm khách nó có phong độ cũng rất là hay rất là tốt luôn em đó bất bại liên tục uh, ờ, 4 trận với ba chiến thắng và một trận hòa đó bốn chiến làm khách gần nhất của Arsenal thì có phong độ cực cao luôn nha và anh em phải cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai thằng này đây trong lịch sử đối đầu thì Liverpool nhỉnh hơn cái thằng Arsenal một ít khi mà có hai thắng một hòa ở ba cuộc đối đầu nhau gần nhất đó và đặc biệt là hai cái trận thắng của Liverpool trước trước Arsenal ấy, thì đều giữ sạch lưới và không để thủng lưới bàn nào luôn đó một phong độ phải nói là cực hay cực tốt của cái thằng Liverpool nhưng cái trận thua của Liverpool trước Arsenal là chính chính là cái trận thua ở mùa giải năm nay chính là cái trận thua ở mùa giải năm nay trên cái trận lượt đi trên sân nhà của Arsenal nhé anh em đấy anh em thấy không riêng ở trận lượt đi thôi Arsenal đã đã thắng thằng Liverpool với số 32 đó chứng tỏ là phong độ của Arsenal ở mùa giải à, mỗi mùa giải này phải nói là có một đội hình rất là hay luôn một cái đội hình trẻ chung đó cả công lẫn thủ chơi cũng rất là tốt luôn chứ không phải là trẻ là non kinh nghiệm nha anh em đó thì với những gì tiến đã phân tích à, tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác về cái à, thông số đối đầu của hai đội như là 9 trên 9 trận đối đầu đây với nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 10.5 phải góc có nghĩa là cái tỷ lệ về xỉu góc ở trận đấu này rất là cao đúng không anh em 9 trên 9 trận đối đầu nhau mới đây cả hai đội đều về 100% là về xỉu gốc đấy cũng như 9 trên 10 trận đối đầu với nhau cả hai đội cũng về xỉu thẻ luôn đó cái mức mà về xỉu thẻ lẫn cái xỉu gốc ở cái trận đấu này tiến nghĩ là nó nó xảy ra rất là cao đấy đó vì cả hai đội đang có một cái lối chơi cũng như là có những cái cầu thủ cực kỳ hay cực kỳ mạnh chắc chắn là chỉ diễn ra ở mức là kiểm soát bóng ở giữa sân thôi đó và khó có nhiều cơ hội để để để tiếp cận vào cái uh, hàng phòng ngự của đối phương đúng không anh em cả hai đội đều đang rất mạnh ở tuyến giữa đấy cho dù cho tiếng đã phân tích từ đầu là hai cái thằng tiền vệ của Liverpool là cái cặp tiền đạo khá là già đi đó nhưng mà nói gì nói nó, nó vẫn có rất là nhiều kinh nghiệm đúng không đó rất là nhiều kinh nghiệm rất khó để đâm được cái hàng ờ, để để lấy bóng được cái hàng tiền vệ này đó cũng như là hàng tiền vệ của cái thằng Arsenal tuy là đội hình trẻ nhưng mà có kinh nghiệm cũng như là là uh, một cái thể lực rất là sung mãn đó và những ở những những cái gì mà nó thể hiện ở những cái vòng đấu vừa qua ngoại hạng Anh mùa này cũng chứng tỏ là cái hàng tiền vệ này thi đấu rất là chắc chắn đúng không anh em cho nên chắc chắn là trận đấu này nó sẽ uh, rất là hấp dẫn đó và tiếng uh, dự đoán là trận đấu này nó sẽ ít góc và ít thẻ thôi đấy sẽ rất khó xảy ra nhiều góc nhiều thẻ còn về cái chiến thắng thì rất là khó đoán cho nên tiến với những thông số vừa này cũng như tiến đã phân tích những gì nãy giờ sớm tới giờ cho anh em nghe thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo sau nhé đây anh em tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo sau mã kèo thứ nhất là anh em đầu tư cho tiến đó chính là mã mã kèo là xỉu thẻ xỉu phạt góc 9.5 cả chặn nhá xỉu góc 9.5 ft thứ hai là anh em đầu tư cho tiến là xỉu thẻ 4.5 ft đây là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em đầu tư ờ, mạnh nhất vào cái chặn đối đầu giữa cái thằng Liverpool với Arsenal đó còn cái mã kèo tiếp theo là tiến sẽ nghiêng về Arsenal trong cái chặn cầu này nha anh em đó vì với cái phong độ của Arsenal hiện tại chắc chắn là nó sẽ thi đấu ổn hơn cái thằng Liverpool rất là nhiều nên không có lý do gì mà anh em không đầu tư vào cái thằng Arsenal đặc biệt là cái mã kèo hiện tại là mã kèo đồng nữa rất là lợi thế dành cho Arsenal luôn cho dù Liverpool có thi đấu tốt trên sân nhà đi nữa thì Arsenal vẫn là một câu lạc bộ mà tiếng uh, ờ, uh, ờ, tự tin lựa chọn dành mọi cái sự lựa chọn cho nó ở cái mùa giải năm nay vì cái phong độ của nó cực kỳ tốt đấy ok giờ nếu như mà anh em thấy nhận định của tiếng hợp lý thì cứ theo thôi còn thấy mà không hợp thì thì có thể uh, không vào xem như là tham khảo thôi ok cho anh em đó thì tiến sẽ chọn cho anh em tiếp theo đó chính là arsenal không ft ok cho anh em thì đây Tiến cũng nhắc lại nhé Đây là những cái mã kèo mà Tiến đưa ra cho anh em tham khảo thôi Hợp máu trùng ý thì vào Còn không thì có thể đánh ngược lại Tiến không ép anh em vào nhá Hợp ý trùng máu thì vào thôi Ok còn những cái mã kèo chuẩn hơn Thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ Khi mà nắm được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội Biết được những cầu thủ nào quan trọng ờ, có ra sân hay không Dự bị hay là là à, có chấn thương có hay là chơi với sơ đồ chính hay là có dự bị gì không đó nói chung là biết được cái sơ đồ chính thức biết được có lối chơi của hàng này đó lúc đó tiến sẽ soi kèo và đưa lại những mã kèo nó chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi còn để vào cái nhóm của tiến để lấy được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963731346 tiến sẽ đưa anh em vào nhóm nếu như anh em đủ hai điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất có vốn một hai củ trở lên ít nhất là một hai củ trở lên thứ hai là phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online để có thể đăng ký một cái trang chơi như tiến đó anh em đủ điều kiện đó thì tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như đưa anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi nhé Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em Và Tiến cũng xin nhắc lại những anh em anh em nào mà đang thua tha sau bò Muốn ờ, vào nhóm gỡ gạt cũng như có một cái trang chơi uy tín ấy Thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến Một là qua số Zalo 0963731346 hoặc là có thể liên hệ trực tiếp cho Tiến qua những cái đường link ở phần mô tả trong cái video này đó mỗi video Tiến đều đưa những cái à, đường link của mình trang cá nhân chính thức lên cái phần mô tả anh em bấm vào phần mô tả của video sẽ thấy Facebook cá nhân này Telegram fanpage cũng như TikTok đó anh em thích liên hệ nền tảng nào cứ bấm trực tiếp vào đó ok cho anh em thì uh, Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé cũng như là chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này đó và nếu như mà anh em thật sự quan tâm muốn có một cái trang chơi uy tín như là Tiến muốn chủ động nắm một cái trang chơi thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến đi Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em còn những anh em nào mà sợ mà lừa nạp chơi chơi xong nạp cúp không được thì nọ này nọ thì tốt nhất đừng có liên hệ làm gì Tiến không cần phải phải anh em phải chơi đúng không anh em cần quan tâm anh em cần hỗ trợ thì Tiến sẽ giúp còn nếu mà sợ quá thì đừng có liên hệ làm gì hết mất thời gian cả hai bên thôi ok nhá